Để giúp trẻ học về cảm giác của thị giác, bạn có thể cho trẻ thử vẽ một bức tranh mà không cần nhìn. Bạn có thể yêu cầu trẻ nhắm mắt hoặc bịt mắt. Sau đó, trẻ có thể cố gắng vẽ một bức tranh về mình. Tiếp theo, trẻ có thể tháo băng bịt mắt hoặc mở mắt và tự vẽ lại khi trẻ hoàn thành, bạn có thể nói về những gì trẻ vẽ khi trẻ không thể nhìn thấy so với khi trẻ có thể. Hoạt động này giúp trẻ em tìm hiểu về giá trị của cảm giác thị giác